trời ủng hộ cái coi hướng này đỡ rồi hướng đó rồi đang thui không mà nó mưa bên đây qua này nó chuyển qua chứ bên đó không mưa tới đây đâu mưa bên đây qua này à, mời quý vị và các bạn theo huyện Phú Giáo năm 2019 giữa hai đội à, Phước Hòa và xã Vĩnh Hòa. Đội Phước Hòa trong trang phục áo cam quần cam và đội à, Vĩnh Hòa trong trang phục áo đen quần đen. Đội à, Phước Hòa là đội giao bóng trước. hiếu này là đã thấp rồi hiếu này đã trung vệ hả hiếu tôi đó bây giờ nó đau với phải không hai bốn này đã chín rồi rồi <laughs> này trời tỏ sáng rồi trời mưa nặng hạt rồi Tiếng ví dụ sao? Nó gãy rồi mới khỏi đại ca. Mình nó phá được cái năm nữa. đây đây tí à triệu cái điện thoại 7 triệu không, ngồi ông like <laughs> đâu có like Go! Go! ừ, ra ngoài